những câu chuyện kỳ lạ về ngoại tình. Từ tập tục tự do ngoại tình, nữ giới cưỡng hiếp đàn ông tại một hòn đảo đến chuyện trốn chạy khi bị phát hiện đều khiến người nghe thấy khó tin nhưng có thật. Đầu tiên là tập tục tự do ngoại tình tại đảo Trobriand. Ở hòn đảo phía nam Thái Bình Dương này, nếu không ngoại tình sẽ bị đánh giá là kém duyên vì như thế đồng nghĩa với việc chẳng ai thèm ngó tới. Người dân sống tại hòn đảo này còn duy trì chế độ mẫu hệ, Họ không tổ chức đám cưới, nam nữ về ở với nhau thoải mái, nữ giới được phép cưỡng hiếp đàn ông, họ được phép quan hệ yêu đương với bất cứ ai, kể cả người đó đã có gia đình. Phụ nữ trên hòn đảo tình yêu này được phép làm mọi cách để chiếm đoạt người đàn ông họ thích và không giới hạn số lượng, họ có bao nhiêu người tình cũng được. Để thể hiện việc ủng hộ ngoại tình, người dân ở đây còn có nhiều căn lều gọi là Bukumatola dùng để yêu với những người không phải vợ hay chồng mình treo leo ngoài ban công suốt đêm vì bị phát hiện ngoại tình. Tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc bị phát hiện ngoại tình với người phụ nữ đã có gia đình. Khi chồng của cô ta về nhà, không còn cách nào thoát thân nên gã đàn ông này phải treo leo ngoài ban công suốt đêm. Đến sáng hôm sau, khi người chồng ra khỏi nhà, cô vợ mới dám gọi cứu hộ tới để cứu tình nhân mắc kẹt. Họ phải dùng dây thừng để kéo anh ta trở lại cửa sổ để thoát ra. Bên cạnh đó, có nhiều tình huống tương tự khi kẻ ngoại tình bị phát hiện – một chàng trai 25 tuổi tại thành đô Trung Quốc cũng phải leo trên cao trong tình trạng không mảnh vải che thân khi chồng của người tình đột ngột trở về nhà. Tuy nhiên, anh chàng này không may mắn vì người hàng xóm đã chụp được ảnh và đăng lên mạng. 9 điều bất ngờ về chuyện ngoại tình Các nhà nghiên cứu đã tìm ra nhiều điều thú vị bất ngờ về ngoại tình. Thông qua các nghiên cứu công bố trên tạp chí, 9 điều sau đây đã được đúc rút. Facebook khiến người ta ngoại tình nhiều hơn. Người Pháp ngoại tình nhiều nhất Người ngoại tình đáng bị tát. Người phản bội thích các nhà hàng chuỗi. Người ngoại tình cũng thích mua sắm nhiều hơn. Giả vờ lên đỉnh là một dấu hiệu báo động. Khi nghi vợ ngoại tình, tinh trùng của đàn ông biến đổi. Đàn ông có giọng trầm, tín hiệu dễ ngoại tình. Những cô nàng tóc vàng hoe ngoại tình nhiều nhất.